hội kinh địa tạng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện thần thông trên cung trời đau lợi phẩm thứ nhất phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thuệ nọ tại cung trời đau lợi đức phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp Lúc đó Bót Khả Thuyết, Bót Khả Thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội hợp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui nghe xong chư phật đều sai thị giả kính thăm đức thế tôn bấy giờ đức như lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn như là vừng mây sáng rỡ đầy đủ vừng mây sáng rỡ đại từ bi vừng mây sáng rỡ đại trí tuệ vừng mây sáng rỡ đại bát nhã vừng mây sáng rỡ đại tam muội vừng mây sáng rỡ đại kiết tường vừng mây sáng rỡ đại phước đức vừng mây sáng rỡ đại công đức vừng mây sáng rỡ đại quy y vừng vừng mây sáng rỡ đại tán thán <coughs> đức phật phóng ra bất khả thuyết vừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng trì giới độ tiếng nhận nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xả tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng vô trí huệ tiếng sư tử hống tiếng đại sư tử hống tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn Trời rồng hội hợp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết, tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội hợp nơi cung trời đao lợi. Như là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, Trời đau suốt đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời tiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời thiểu định, trời vô lượng định, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức, quả thiệt, trời vô lượng <clears throat> trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh trời ma mây thủ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tất cả thiên chúng lâm chúng cùng các chúng vị thần đều đến hội hợp lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông chầm thần lúa mạ thần chủ ngày thần chủ đêm thần hư không thần trên trời thần chủ ăn uống thần cây cỏ các vị thần như thế đều đến hội hợp lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương đạm huyết quỷ vương đạm tinh khí quỷ vương đạm thai nọn quỷ vương Hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, các quỷ vương như thế đều đến hội hợp. Đức Phật phát khởi bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tử Đại Bồ Tát rằng Ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời rồng vĩ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, ở trong quốc độ quốc độ này cùng quốc độ khác nay đều đến hội hợp tại cung trời đau lợi như thế. Ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn nếu dùng thần lực của con đã tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn. Xem hãy còn không đếm xiết số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay hoặc đã độ đương độ chưa độ hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng tri, trí vô ngại nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. con hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, giàu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc đã sinh lòng. Nhưng chắc đã à, những chúng sanh trong đời sau đều nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc đã sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy văn vâng đi nữa, cũng chưa khỏi hủy bán cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng Ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên Cứ một vật làm một sông hằng rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng một hột cát làm một cõi nước Rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc ngài địa tạng bồ tát chứng quả vị thập địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên huống là những thuế ngài địa tạng bồ tát còn ở bậc thanh văn và bích chi phật này văn thù sư lệ ôi thần Thời nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh hiệu của địa tạng bồ tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lạy hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của địa tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện, này văn thù sư lợi trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước. Tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn. Cụ túc vạn hạnh như lai trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, Nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai bảo trưởng giả tử rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ này văn thù sư lợi trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng Từ nay đến tột số chẳng thể cởi xiết ở đời sau Tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả. Rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước, Đức Phật sư tử phấn tấn Cụ túc vạn hạnh như lai Ngài lập nguyện rộng lớn nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ cứu mẹ lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu là giác hoa định tự tại Vương Như Lai Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tượng Pháp. Có một người con gái dòng bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ, bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi tam bảo, thuở ấy mặc dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ <clears throat> Bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người xin chính kiến Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả Liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh quả vào đường ác Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác hoa định tại định tự tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giác hoa định tự tại vương đắp vẽ ôi dung đủ cách tôn nghiêm thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ nếu đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất tôi đến bạch hỏi phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào <clears throat> nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi <clears throat> bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm Nay ta sẽ bảo cho người biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu đợi hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là Đức Phật <clears throat> quá khứ giác ho định tự tại vương như lai mà người đương chiêm bái đó thấy người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chị bảo thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình mẩy đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng <clears throat> cúi xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con nay thân tâm của con sắp chết mất Đức Giác Hoa định tự tự tại vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta <clears throat> Thời người sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi, lợi Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của giác hoa định tự tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển chạy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thọt chìm thọt nổi ở trong biển bị các thú dữ giành nhau ăn thịt lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chĩa ra ngồi miệng bén nhọn đường gom lùa những người tội gần thú dữ rồi quỷ lại chụp bắt người tội tính tấm quắp đầu chân người tội lại hình tạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị có một vị quỷ vương tên là vô độc đến cuối đầu nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng hay thay bồ tát ngài có duyên sự gì đến chốn này thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào quỷ vương vô đọc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục việc ấy có thiệt như Thế chăng, vô độc đáp rằng, thiệt có địa ngục thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng, nếu không phải sức ôi thần cần phải do nghiệp lực, ngồi hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế. <clears throat> Và có những người tội cùng với các thú dữ vô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi diêm phù đời mới chết. <clears throat> trong khoảng 49 ngày, không người cưới tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này cách biển này mười muôn gia tuần về phía đông lại có một cái biển những sự thống khổ trong biển sắp à, trong biển sắp bội hơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thống khổ trong đó càng trội hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra Đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ à, không lường sự đủ không lường sự khổ sở <clears throat> bậc cưới nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ <clears throat> Thánh nữ lại hội đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mới tín tà đạo khinh chơi ngôi tam bảo hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu <coughs> Vô độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dầm dõi bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La, thiện kiến, thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đới Lợi. Vô độc chấp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đới Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi. <clears throat> Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lợi hoặc tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp, thờ đức giác hoa định tự tại vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô dáng cũng đều được vui vẻ, đồng đặng thác xin cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ Dường chim bao chợt tỉnh rõ biết việc đó rồi bèn đối trước tháp tượng của Đức. Giác hoa định tự tại vương Như Lai mà phát thời nguyện rộng lớn. Kể rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia cho nên phước làm được hưởng quả báo như thế này trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo vốn là những thứ để thọ dùng như y phục đồ ăn uống vân vân lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến hình tượng bồ tát thanh văn hay đích chi phật đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí vị quốc vương đó sẽ động trong ba kiếp là 三摩地所行。